Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Để vợ bắt tay Việt Á có thông tin cuối năm ông Chủ tịch Phúc sẽ sập tiệm Vụ Việt Á xem như chính thức đập vào nhóm tứ trụ của triều đình Với sức mạnh tựa sóng thần của nó rất khó mà đỡ được Với cấp bộ trưởng thì dường như bất lực Mạnh như Trương Ngọc Anh còn ngã nhào Tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cũng vào khám theo thông tin của những người trong cuộc cho tờ Thời báo chấm đề biết, cấp bộ trưởng ở Việt Nam hiện nay đang xanh mặt, chân run vì rất sợ. Họ đồn rằng ông Tổng như gừng càng già thì càng cay vậy. Cứ hễ có Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến là lại sợ, hay trưởng ban nội chính tới thì ai cũng kinh hãi. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng ban nội chính mạnh hơn trước rất nhiều. Thời kỳ ông Nguyễn Văn Thanh mới nắm ban này có vẻ yếu và gần như không có khả năng tự vệ trước chính phủ. Nay thì thời thế đã thay đổi nên khác đi rất nhiều. Ban nội chính mà đến đâu thì ai cũng phải sợ xanh mặt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Mà tại Ban Bí Thư đâu chỉ có Ban nội chính là đi truy lùng sai phạm, còn có Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà Ủy ban này lại là do ông Nguyễn Phú Trọng chú ý rất nhiều. Ngoài ra ông Trọng còn là người đứng đầu trong ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đang có trong tay ba công cụ lợi hại nhất để truy tìm những ai dính chạm Sở thích của ông Trọng là thích người khác van xin, năn nỉ, xin tha tội. Cho nên, ngày càng ông càng mạnh tay hơn với tham nhũng. Việc bắt các ủy viên trung ương giờ đã trở nên tầm thường. Ông Trọng đã từng bắt cả ủy viên Bộ Chính trị và làm cho ông này phải khóc lóc xin ông Tổng tha thứ trước tòa. Từ lúc Đinh La Thăng xin ông Tổng tha thứ cho đến nay chưa có ai là ủy viên Bộ Chính trị làm tương tự. Nếu mở rộng vụ án đến vụ Việt Á, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể sở gáy ông Phan Văn Giang vì chính ông này để cho Học viện Quân y trợ giúp đá làm và hợp thức hóa nghiên cứu dởm. Tuy nhiên, ông Trọng thì đang cần Bộ Quốc phòng ủng hộ nên mới tạm thời không động đến Phan Văn Giang. Nếu động đến Phan Văn Giang không khéo, ông này ngã về Phạm Minh Chính thì Nguyễn Phú Trọng sẽ rất bất lợi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người mà đang dự tính cho ông Phúc về hưu sớm. Vụ án Việt Á đang bị phanh phui có liên quan đến bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là bê bối được ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng không thể chấp nhận được. Hiện nay, Bà Trần Thị Nguyệt Thu đang bị điều tra nhưng tài liệu lại được giao cho Bộ Chính trị chứ không giao cho tòa án truy tố bởi tính chất đặc biệt của nó. Hồ sơ về bà Trần Thị Nguyệt Thu và Việt Á lẽ ra là được lưu thụ lý chung nhưng được tách ra hai phần vì tính chất đặc biệt. Theo đánh giá của những người trong cuộc thì khả năng ông Nguyễn Xuân Phúc không thể ngồi hết nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không thể nhận được hậu quả như Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long Tuy nhiên, về mặt đảng cũng sẽ được xử lý. Và hậu quả là Nguyễn Xuân Phúc có thể gánh nhẹ nhất đó là bị loại khỏi Bộ Chính trị vào cuối nhiệm kỳ. Còn nặng hơn nữa là cuối năm sẽ được thay thế bằng người khác. Ông Nguyễn Xuân Phúc không có khả năng hưởng suất đặc biệt để ngồi lại vào nhiệm kỳ nữa. Đây là hình ảnh, tuy đứng gần nhau nhưng chính Phúc lại không thể đồng lòng chống lại đối thủ chung. Trong tứ trụ có 4 người thì hết 3 người ít nhiều dính đến vụ Việt Á. Ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc là dính nặng nhất. Trong hai chân tứ trụ dính đến Việt Á nhiều đất này thì ông Trọng xử lý Nguyễn Xuân Phúc dễ dàng hơn là xử lý Phạm Minh Chính. Ai yếu nhất thì phải chịu, chịu tấn công nhiều nhất và dễ bị gãy đổ nhất. Trong cuộc chiến trụ hạng trước cơn bão Việt Á thì Nguyễn Xuân Phúc đã thua. Đây là lần thua thứ nhì trước Phạm Minh Chính Lần trước là ông Nguyễn Xuân Phúc để mất chức thủ tướng vào tay ông Phạm Minh Chính từ trưởng ban tổ chức trung ương nhảy sang. Giữa Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính là đối thủ chính trị của nhau. Hai ông này thường đấu nhau chứ không bao giờ chịu hợp tác. Ngay cả khi cả hai cùng bị Nguyễn Phú Trọng tấn công, họ cũng chẳng thể hợp tác được với nhau. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguồn gốc căn nhà của ông Phạm Minh Chính Trịnh Xuân Thanh mua tặng nhưng chưa ai dám khui. Dây mơ dễ má trong quan hệ chính trị rất phức tạp. Đồng tiền và truyền tay qua rất nhiều người thì khó mà truy được dấu vết. Theo tài liệu mật được tiết lộ, ông Phạm Minh Chính là người rất lọc lõi, khôn ngoan. Có thể nói, so với hai lời Thủ tướng trước, ông Phạm Minh Chính khôn hơn rất nhiều. Đặc điểm chung của nhà nước Cộng sản là biệt phủ bằng tiền của bá tánh chứ không phải là tiền của gia đình lao động mà có. Phạm Minh Chính cũng không ngoại lệ. Có điều ông Phạm Minh Chính moi tiền từ nguồn ngân sách do mình quản lý mà xây biệt phủ, làm như thế là rất dại dột. Phạm Minh Chính xây biệt phủ bằng những nguồn tiền từ những thuộc hạ tham nhũng mà có. Những người đó kín đáo xây dựng theo ý chủ nhân và thanh toán đầy đủ. Đây là hình ảnh biệt thự vườn đào nhà ông Phạm Minh Chính. Nhà riêng của ông Phạm Minh Chính hiện nay thuộc khu biệt thự siêu cao cấp có giá lên tới hàng triệu đô la thuộc địa phận Vườn Đào, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khu biệt thự này rộng khoảng chừng 500 đến 600 mét vuông, nằm tiếp giáp hai mặt đường Võ Chí Công và Lạc Long Quân. Giá bán của khu đất vàng này dao động từ khoảng 300 đến 400 triệu đồng mỗi mét vuông vào thời điểm từ năm 2018. Giá hiện nay ước tính có thể lên tới 800 triệu đến 1 tỷ đồng trên mỗi mét vuông. Để đảm bảo thoáng mặt tiền, ông Phạm Minh Chính bắt thành phố Hà Nội thay đổi, làm vườn hoa, không quy hoạch nhà để nhà ông thoáng. Riêng việc không được triển khai khu đất vàng bên cạnh nhà ông, thành phố Hà Nội thiệt hại hàng trăm tỷ đồng tiền đất cho ngân sách của nhà nước. Thứ hai là nhà ông Chính đối diện với công trình của Lotter. Ông bắt Lotter phải lắp kích chống đạn toàn bộ phần nhìn sang nhà ông Riêng việc làm như vậy cũng tốn kém của chủ đầu tư khoảng 10 triệu đô la và thành phố Hà Nội phải tìm cách bù đắp lại cho phía Lotto. Nhưng cho dù có như vậy thì ông cũng có thường xuyên về nhà này đâu mà phải bảo vệ đến thế. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thành, người đã mua biệt thự, khu vườn đào cho ông Phạm Minh Chính là thông tin mà tài liệu mật Thời báo chấm có được. Biệt thự này do Trịnh Xuân Thành mua, tuy nhiên trong cuộc điều tra về những căn nhà bất minh do Trịnh Xuân Thanh mua bằng tiền tham ô của các dự án, Bộ Công an chỉ nêu ra căn biệt thự Mai Chi tại thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc do công ty đầu tư Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới, bố đẻ của Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch công ty. Còn biệt thự khu vườn đào mà Trịnh Xuân Thanh mua cho Phạm Minh Chính thì bị bỏ ngoài hồ sơ điều tra. Câu hỏi đặt ra là vậy ai là người đã thủ tiêu nguồn gốc căn biệt thự vườn đào mà ông Phạm Minh Chính đang ở? khỏi hồ sơ điều tra của Bộ Công an. Theo nguyên tắc của chính quyền là Cộng sản Việt Nam là những vụ án có liên quan đến sai phạm của quan chức nhà nước thì trước khi cơ quan điều tra của Bộ Công an vào cuộc thì phải qua tay thanh tra chính phủ. Nếu sai phạm đó thuộc chức trách của lãnh đạo, thuộc nhà nước phải qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nếu sai phạm đó thuộc về phần của Đảng, sai phạm của Trịnh Xuân thành thì thuộc doanh nghiệp nhà nước, vì vậy mà nó nằm trong phạm vi của thanh tra chính phủ. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Khái, người ém hồ sơ vụ mua tặng biệt phủ cho ông Phạm Minh Chính. Vụ án Trịnh Xuân Thanh được Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét sai phạm, rồi mới chuyển hồ sơ qua bên Công an điều tra để làm rõ. Chính Lê Minh Khái, nay là Phó Thủ tướng bên cạnh ông Phạm Minh Chính, đã ém nhẹm lại phần sai phạm của Trịnh Xuân Thanh có dính đến căn biệt thự của ông Phạm Minh Chính hiện nay. Lê Minh Khái, dân gốc Bạc Liêu, là người khá quen biết gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Vào năm 2016, khi từ bỏ quyền lực, Nguyễn Tấn Dũng đã gửi gắm Lê Minh Khái cho Nguyễn Xuân Phúc vào vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ. Phần vì vị trí này dễ ăn, phần nơi đây là nơi mà tiếp cận các hồ sơ sai phạm thuộc các cơ quan của chính phủ và các chính quyền địa phương trước khi công an nhảy vào cuộc điều tra. Nguyễn Tân Dũng muốn những sai phạm liên quan tới ông và các thân cận thời ông làm thủ tướng được qua tay Lê Minh Khái để ông này lọc đi những hồ sơ nguy hiểm. Chính vì thế mà căn biệt phủ khu vườn đảo của ông Phạm Minh Chính đã biến mất khỏi hồ sơ điều tra của Bộ Công an một cách hết sức ngoạn mục.